<laughs> thì anh em thấy gọi là vừa vào video mình đã thả thính mấy bạn fan một cách rất là dễ thương luôn mấy bạn có thấy dễ thương không <laughs> dạ gần đây á mình thấy simi á trước khi vào video simi lúc nào cũng đọc một cái câu thơ ra để có thể gọi là thả thính mấy bạn fan cho nên mình thấy cũng khá là hay hay cho nên hôm nay mình bắt trước theo vừa vô video cái là mình méo mèo méo mèo mèo luôn á bạn thấy mình dễ thương không trời bạn nào thấy dễ thương nhớ bình luận lại cho mình biết nha rồi <laughs> giỡn thôi ok thì ok bạn ơi thì hôm nay nè mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm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 Trời ơi sáng sớm nắng chưa trời chật đứng là nặng 40 độ đứng cái em nói chuyện với ai vậy Trời ơi trời Trời ơi bà này không biết gì hết trơn á Tôi đang quay video cho mấy bạn fan xem Cho nên là tôi phải vô tôi chào mấy bạn fan trước chứ Ủa mà có có chuyện gì mà bà lá lối âm sòm vậy Thôi đây chuyện cấp bách này bây giờ tôi muốn tặng cho một món quà siêu to siêu khổng lồ Ý, Ủa cái gì Tặng cho tôi một món quà siêu to khổng lồ luôn đâu đâu đâu đâu ừ. đâu qua đâu hoài đâu từ từ tôi đi tôi đi tôi đâu đâu đâu trời ơi trời ơi bạn ơi mình được sammy tặng quà các bạn ơi trời ơi xịn nha xịn nha đâu quà đâu đây, xin giới thiệu hôm nay là một món quà siêu to khổng lồ đó Tôi dành tặng ông nhân dịp không có nhân dịp gì hết Đó cho vui thôi Wow, <laughs> trời ơi, một món quà to quá bạn ơi Bạn coi nè, trời ơi, nó còn to hơn mình luôn á bạn ơi

Thầy ơi Họ không nhận ra bé cam của mình à Đây bé bè của tụi mình nè bé cam nè Cái gì Tôi, tôi giận vào trong video của Bạn thấy chưa Cái gì Đó Bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé Trời ơi mình cà lâm luôn rồi Bé cam phiên bản mini world hả Yes yes yes Đó thấy không dễ thương không Wow trời ơi bạn ơi Ôi ôi, hôm nay Sammy dẫn cả bé Cam vào trong mini world luôn bạn ơi Trời ơi, có bạn nào biết bé Cam không? Bạn nào biết bé Cam thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha Trời ơi, ôi hôm nay bé bé Cam được vào trong mini world luôn hả? Wow à, Trời ơi, thấy dễ thương không? Dễ thương, dễ thương Ôi, ủa mà, mà, mà bé bé bé bé Cam được ai mua mua cho bộ đồ đẹp đẹp đẹp quá vậy? Sao không nghĩ ai? Ngoài ngoài ngoài ngoài tôi ra còn ai nữa đúng không? Bé Cam đúng không? Trời ơi, yeah, dễ thương quá Trời ơi Ủa đâu để mình coi coi cái tên nó coi nhiều khi là giả mạo á Đâu cái tên của nó là gì coi Bé cam ức Đúng rồi nè cái tên của nó là là là, là bé là, là là bé bé bé bé bé bé Trời tụi mình cà nữa rồi <laughs> Sao cái tên của nó vẫn là bé cam nè Ồ vậy là đúng rồi nè Wow À Thấy không? Đẹp không? Thấy bộ đồ đẹp không? Ồ, đẹp đẹp đẹp đẹp. Ok bạn ơi, vậy là từ nay ở trong làng Hero Team chúng ta không chỉ có một mình bé mưa đâu nha, Simmy thì có bé mưa nè. Còn bây giờ Phong Cận và Sammy sẽ có thêm một thành viên mới đó chính là bé Cam mấy bạn ơi. Đó, dành một chàng pháo tay dành cho bé Cam nào. Rồi, ok bạn ơi. Ờ, trời ơi, đây là lần đầu tiên bé Cam vào vào trong Midi World Vậy tôi nghĩ rằng là tôi sẽ phải dẫn bé Cam đi tham quan làng Hero Team của bọn mình, đúng không? Đúng rồi, ông phải đi, đi dẫn đi còn tôi đi chợ nha, bye bye ông nha. Đó, Ê, đi, chợ. đi chợ gì mà đi chợ, bà bà phải dẫn bé bé Cam đi tham quan chung với tôi luôn chứ. Ủa đi chung luôn hả? Tôi, tôi, tôi, tôi, bây giờ tôi đi chợ ơi, bây giờ ông nhận được không? Không có đi chợ gì hết trơn á. Rồi bây giờ bắt bà bà, bà bắt một mình tôi trong bé bé Cam rồi lỡ bé Cam nó nó, nó khóc rồi ai ai ai ai dỗ nó. Ok nó quýnh nó quýnh con mèo bà luôn rồi. Trời ơi. Cam ơi, nó chạy nó quýnh con, chạy nó ghen không ơi. Trời ơi nó ghen. Nó ghen, nó ghen với con mèo kìa. Trời ơi. Mấy bạn thấy chưa? Mấy bạn thấy chưa? Sammy đã đã đã đã nuôi bé Cam rồi mà còn chịu hồi thêm một cái con mèo khác nữa làm cho bé Cam ghen các bạn ơi. Bé bé Cam ừ. đang đang ganh tị với con mèo này cho nên bé Cam quýnh con mèo quá trời luôn. Ôi thôi rồi. Thôi rồi Cam ơi, bình tĩnh Cam ơi, bình tĩnh. Con quýnh hồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Trời bình tĩnh Cam ơi, con quýnh một hồi tí nữa con mèo nó chết luôn vợ. Trời ơi trời. Ôi con bé Cam nó dữ quá bạn ơi. <laughs> ok. Rồi, ok Sam, bây giờ tôi cùng với bà sẽ dẫn bé Cam đi tham quan nha. Ok, rồi Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dẫn bé Cam đến cái ngôi nhà mà mình đã xây cho bé Cam mấy bạn ơi Lần trước mình có xây cho bé Cam một ngôi nhà rất là đẹp luôn Ok, Cam Cam, đi đi đi đi đi đi theo anh nè Cam, Cam ơi, đi theo anh nè Cam ơi, đi Cam ơi Qua đây nè Cam, qua đây, trời ơi Anh mới vừa xây cho Cam một cái nhà cực kỳ đẹp, đẹp luôn á Cam Bảo đảm Cam sẽ thích Đây, ta da Xin giới thiệu với Cam đây chính là nhà của Cam Ngôi nhà được làm bằng vàng Đó Và có cái hình đầu của một con mèo Rất là dễ thương luôn Đó vô tham quan đi Cam thì đầu tiên ở chỗ này anh có chuẩn bị giường ngủ cho cam nè cam thấy cái giường ngủ này đẹp không màu hồng nè cực kỳ đẹp luôn nha đó bởi vì anh biết cam là là con gái cho nên anh chuẩn bị cho cam một cái giường màu hồng đó ở bên đây là một cái bàn để cho cam có thể ngồi học bài và cam có thể ngồi đây để ăn uống nè đó rất là hấp dẫn luôn nha à, à quên ở bên đây nữa ở bên đây thì anh đã chuẩn bị cho cam gọi là một cái hồ bơi để cam có thể nhảy xuống đây cam cam bơi đó bây giờ cam thử thử nhảy xuống cam bơi đi hả gì vậy ủa sao cam nó không chịu bơi sammy trời ơi trời nó không mèo mà mèo sợ nước ông không biết hả bây giờ bơi không bây giờ bơi không bơi không bơi đi xuống xuống nhanh lên xuống đây đây đây đây ông ông đòi làm gì vậy giỡn giỡn tôi giỡn mà tôi giỡn mà ông cắt nè ơi Hỏi tôi gì? mà giờ ông muốn cái gì à, muốn cái gì ờ, tôi có à. làm gì đâu tôi chỉ giỡn với cam xíu thôi mà tôi, tôi, tôi sợ rồi tôi sợ tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi không giỡn gì nữa ok ok rồi ok cam cam ra ra ngoài đây cam ra ngoài đây đó bây giờ là cái ngôi nhà này nè là anh xây đắt tiền lắm á bây giờ anh anh sẽ cho cam cái ngôi nhà này cam có thấy thích cái ngôi nhà này không gì không thích hả giờ thích không thích hả ok vậy được ok vậy được đó ok rồi à, vậy là cam đã, đã, đã, đã thích thích ngôi nhà này rồi các bạn ơi ok đó ủa bạn ơi bộ ngôi nhà của mình xây xấu lắm hay sao mà con cam nó không thích ta kỳ vậy ta thôi kệ đi nói chung là mình móc súng ra cái là cam nó sợ liền trời ơi <laughs> ok rồi bây giờ mình sẽ dẫn cam nó đi tham quan là ờ, ờ, trời ơi tôi giỡn xíu mà làm gì bà cứ móc đại liên bà hù tôi vậy ông chọc nó rồi rồi tôi không chọc cam nữa tôi không chọc cam nữa được chưa ok rồi rồi ok Cam, bây giờ anh sẽ dẫn Cam đi vòng vòng đây tham quan nhà của các anh chị thành viên của Hero Team nha Ok, đi theo anh Bây giờ anh sẽ dẫn Cam à, đến với cái nhà đầu tiên sẽ là nhà của anh Mr. Dịch Đúng rồi, đúng rồi Qua đây Cam, qua đây Cam Qua đây, qua đây Đấy, anh xin giới thiệu với Cam đây chính là nhà của trưởng team Hero Team Đó, đây chính là nhà của một cái anh có tên là Mr. Dịch đó Mà một cái anh này ảnh cực kỳ xấu trai và ảnh cực kỳ khó tính luôn đó À khoan, mấy bạn ơi, mấy bạn đừng có ai nói nói nói cho anh Dịch biết là mình nói xấu anh anh anh anh, anh Dịch nha Ê, Mình chỉ đang cho anh cho anh thôi, ok rồi à, Đó thấy không, Ok Cam ơi, qua qua nhà người tiếp theo nè Qua nhà, nhà người tiếp theo Đây, Xin giới thiệu với Cam Ngôi nhà tiếp theo chính là nhà của gọi là mèo Simmy Đó Là mà mà cái ngôi nhà này á là mèo Simmy với lại Kyron sống chung với nhau á Cam Đó Và ở trong đây có một bạn bạn chó rất là dễ thương Bạn chó này có tên là bé mưa Một ngày nào đó anh sẽ dẫn Cam qua thăm thăm qua qua thăm bé mưa ha Được không? Được hả? À? Ok, ok, được rồi Rồi, Tiếp theo nữa nè Xin giới thiệu với Cam Ngôi nhà tiếp theo chính là ngôi nhà của gọi là Timmy Heo Đó Hay còn gọi là Hương bên đèo Có nghĩa là heo bên đường Đó Bé bé bé, bé Cam có thích, có thích ăn thịt heo không? Thích không? Thích hả? Ok vậy bữa nào anh anh làm làm làm làm, làm thịt Timmy cho Cam ăn ha Được không? <laughs> không hả à, không hả à. ok rồi không thôi <laughs> trời ơi bạn ơi timmy à, thịt thịt của timmy bé bé bé bé, bé cam còn chơi bạn ơi <laughs> ok rồi rồi tiếp theo nữa xin giới thiệu với cam đây chính là Garmin House của Hero Team Một cái Garmin House gọi là to nhất gọi là vũ trụ luôn á Thấy to không? Bự không? Đẹp không? Đẹp đúng không? Đó, cực kỳ đẹp luôn Rồi, ok đó, Từ nãy giờ mình dẫn bé Cam đi tham quan quá quá trời luôn các bạn ơi Bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ gọi là dẫn bé Cam đi tham quan tiếp nha Ok, rồi ok Tiếp theo xin giới thiệu với bé Cam Đây chính là một ngôi nhà của một chị có tên là chị Ca Mui Lùng Đó thì chị Ca Mui này chị cái Ca Mui này lùng lùng tịt là lùng ơi là lùng luôn trời ơi là trời <laughs> Con gái đâu mà lùng tịt <laughs> à, khoan có khi nào bà ca mui bà coi video này xong cái bà bà bà bà phát hiện ra mình nói nói xấu bà cái bà giết mình không ta thôi cãi đi ờ, tại vì ca ca mui lùng lùng thiệt mà đó ok rồi thôi được rồi bây giờ thì à, tiếp theo nữa anh nghĩ rằng là chúng anh sẽ giới thiệu cho cam đây chính là nhà của anh và sammy đây xin giới thiệu với cam đây chính là nhà của anh và Sammy Từ bây giờ á, mà có ai ăn hiếp bé, bé Cam á, Thì bé Cam cứ chạy qua đây Anh với, với Sammy sẽ gọi là ra giải cứu bé Cam Hiểu không? Hiểu không Cam? Ok rồi bây giờ Cam Cam thử vô vô vô vô, vô trong nhà đi Anh anh anh sẽ cho Cam gọi là xem cái nhà của anh nè Đó Cam thấy nhà của anh đẹp không? Đẹp không? Đẹp đúng không? Trời ơi. Hồi các bạn ơi, cam nó nhoi các bạn ơi, nhảy tưng tưng tưng tưng tùm lum tùm la luôn kìa. Trời ơi trời. Ôi. Trời cam tăng độc mà. cam ơi cam ơi, đừng có đạp lên bàn phím cam, lỡ hư vàng PC chăm cũ của anh này sao? Đi xuống, nhanh lên. Đi xuống. À, trời. trời. Trời nó leo trên cái vàng PC mình đạp luôn mày ơi, con cam này nó không nghe lời mình luôn. Đi giờ. Trời Trời, đấy, đấy. trời ơi nó đạp luôn vàng PC của mình luôn rồi trời ơi. Đứng lại, lao hả? cam, mày giờ bà đền pc cho tôi đi con cam nó đạp bởi dàn pc của tôi kìa Trời ơi, tại vì ông không tạo cho sân chơi cho nó chơi chứ sao Ngày ra nó không đạp, bây giờ ông mà lo xây cho nó cái cái cái, cái chỗ chơi cho nó đi hiểu không? Đó, trời nó không ơi, trời Thôi từ từ tôi xây cho Ôi cam mày, dám đạp hư dàn PC của tao Trời ơi, mặc dù mày là thú cưng nhưng mà mày mày hư vậy Tao tao bắn mày chết, tao bắn mày chết rồi mày Trời ơi, trời One hour later rồi ok bây giờ anh xin giới thiệu với Cam Đây chính là siêu thị của làng Hero Team Đó Đây là một cái siêu thị và trong đây có bán rất là nhiều đồ ăn luôn Từ nay Cam thèm cái gì á Thì Cam cứ vô đây Cam mua hết đi Chị Sammy trả tiền hiểu không Ủa là sao? Ủa, ủa ờ, tiền không đâu tự nhiên bắt tôi trả là sao vậy? Ủa, gì kỳ vậy? Bà bà bà rất rất là thương Cam cho nên bà phải là người trả tiền cho Cam mới đúng hiểu không? Hiểu không? Thôi là tôi ok rồi bây giờ cam muốn ăn gì cam cứ ăn cho thoải mái đi cam vô cam ăn hết đi cam ăn hết luôn đi à, ăn ăn ăn ăn ăn ngon ngon ngon nhầm nhầm ăn ăn ăn ăn hết cam ơi ăn hết cam ơi quậy lên cam quậy lên quậy lên con đúng rồi đập phá hết đúng rồi ok rồi quậy lên sao vậy sao ơi, Sam ơi, Sam ơi, tôi nói bà nghe nè, bây giờ cam nó quậy phá rồi đó. Tôi tôi tôi, bận về cái tôi tôi tôi tôi tôi tôi về trước nha. Còn cái siêu thị này thì bà bà tự trả trả tiền nha. <laughs> ok, chạy chạy. chạy. <laughs> ok bạn ơi thì hôm nay nè bạn ơi trong mini world của chúng ta à không phải nói là trong làng hero team của chúng ta hôm nay đã xuất hiện một nhân vật mới đó chính là bé cam mấy bạn ơi <laughs> và hôm nay mình đã dẫn bé cam đi tham quan làng hero team và mình đã dụ bé cam gọi là quậy phá hết cái siêu thị rồi ok bây giờ sammy mình nghĩ rằng sammy sẽ phải gọi là à, lấy lấy tiền tiết kiệm ra để trả tiền cho cho cho siêu thị <laughs> ok rồi thì ok anh em ơi mấy bạn có thấy thích gọi là bé bé cam ở trong mini world không nếu như mấy bạn thấy thích bé Cam ở trong Mini World thì các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và cho mình nút subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình. cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng kiếm họ cho Sammy cùng với các thành viên của Hero Team nữa nha. Ok, trời, Cam ơn chạy chạy chạy chạy Cam ơn chạy. Cam đứng lại chạy chạy cam ơi rồi xong chết rồi mấy bạn ơi sammy bả lấy súng bà dí mình với cam mấy bạn ơi <laughs> ok nếu như bạn nào mà muốn mình quay thêm nhiều video về bé cam á thì các bạn đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha mình sẽ quay nhiều video hơn về bé cam nha bạn còn bây giờ thì bye bye <laughs> hẹn gặp lại em những video lần sau bye bye yêu anh em phải nồi tạm biệt